Thân chào quý vị các bạn. Hôm nay Dung sẽ chia sẻ với quý vị các bạn hai bí quyết để các nhà đầu tư cá nhân chúng ta có thể thành công. Vậy hai bí quyết đó là gì ạ? Trước khi Dung chia sẻ với quý vị hai bí quyết đó thì chúng ta biết rằng là trong đầu tư không phải là chúng ta có kiến thức do kiến thức ở tầm giáo sư hay là tiến sĩ hay là một gì cái gì đó để chúng ta mới thành công được có rất nhiều nhà đầu tư có rất nhiều các thiên tài chứng khoán mà theo Dũng nghiên cứu thì họ không được học hành tử tế như là Lee Mo gần như là ông không được học hành qua bất cứ một trường lớp nào cả và ông bỏ học từ sớm và ông cũng trở thành những cái thiên tài và sau này rất nhiều người vẫn phải áp dụng những chiến lược của ông trong quá trình đầu tư đặc biệt nếu bạn nghe về những cuốn sách của Mark Nini thì ông nói rằng là ông học rất được rất nhiều ở ờ, từ uh, ờ, Livermore bởi vì những cái trải nghiệm của Lý Mo trước đến bây giờ vẫn không thay đổi hoặc nếu các bạn thấy nhìn ở Wickoff thì những cái phỏng vấn của Wickoff ở à, trong những lần gặp Lý Mo thì những cái kiến thức đó đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi một cái người không được học hành gì cả mà trở thành thiên tài chứng khoán nếu các bạn đọc về Mac Mini thì bạn biết rằng là ông đấy chỉ học hết lớp 8 và bị bỏ học giữa trường. sao ông ấy trở thành một trong những thiên tài mà được cả thế giới tôn vinh được viết trong cuốn phủ thủy chứng khoán nếu bạn đọc về William O'Neill ông chỉ học cao đẳng thôi ạ à. ông có phải là một giáo sư tiến sĩ ở đâu ạ à? nếu chúng ta có thể học về Davat thì ông cũng chỉ là một cái người mà ngoại đạo không tham gia vào bất cứ cái lĩnh vực tài chính nào cả à, tuy nhiên quá trình mà đam mê nghiên cứu cũng như là học hỏi từ kinh nghiệm của người khác dẫn đến họ trở thành những thiên tài những bậc thầy trong quá trình đầu tư chứng khoán vậy hai bí quyết đó là gì ạ hai bí quyết gì để giúp chúng ta có thể đầu tư thành công Dũng biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư chúng ta khi mà tham gia thị trường chúng ta có rất nhiều nguyên nhân để sợ hãi để lo lắng tức là chúng ta không đủ kiến thức chúng ta không có đủ kinh nghiệm chúng ta không có ai hỗ trợ phím hàng à, chúng ta có rất nhiều các tư duy sợ hãi lo lắng thậm chí là chúng ta không có trải đủ trải nghiệm à, đủ vốn hoặc là chúng ta không có đủ rất nhiều thứ để chúng ta biết rằng là chúng ta không thể thành công được à, tuy nhiên thì với những cái kiến thức mà Dũng chia sẻ ngay sau đây à, giúp các bạn có thể hình thành một cái thói quen trong quá trình đầu tư của mình cái thứ nhất là chúng ta cần phải có kế hoạch đầu tư à, vì sao chúng ta phải có kế hoạch đầu tư à, các bạn biết rằng là trong bất cứ lĩnh vực gì kể cả các bạn đặt mục tiêu cho cuộc đời của mình bạn mong muốn bạn là ai bạn trở thành những người như thế nào bạn không có kế hoạch cuộc đời của bạn thì làm sao bạn có thể thành được giống như là Dũng Dũng Dũng mong muốn là trở thành nhà đầu tư xuất sắc số 1 Việt Nam đấy là kế hoạch mục tiêu cuộc đời của Dũng và các bạn cũng cần phải có một cái kế hoạch trong cuộc đời của mình và đặc biệt là kế hoạch tham gia vào thị trường chứng khoán bởi vì trên thị trường chứng khoán có rất nhiều hàng nghìn cổ phiếu khác nhau có bao nhiêu cổ phiếu nếu chúng ta không có kế hoạch mà chúng ta bị phụ thuộc vào những người khác thì điều gì sẽ diễn ra nếu cái cổ phiếu chúng ta nó không như ý muốn và lúc đấy bạn lại đi đổ lỗi cho người khác bạn nghĩ rằng là cái này là lỗi của người ta phím các bạn đó là những cái nguyên nhân dẫn đến cái thất bại của mỗi chúng ta vậy kế hoạch là gì ạ kế hoạch là những cái cổ phiếu nó đáp ứng cái tiêu chí mà bạn đưa ra có thể bạn là đầu tư giá trị có thể bạn là đầu tư tăng trưởng thậm chí là có những ai à, đó đầu tư mang một cái hệ thống phương pháp phân tích kỹ thuật nào đó chúng ta phải có kế hoạch và kế hoạch đó nó phải phù hợp với à, tính cách con người của vị các bạn bởi vì nếu chúng ta một kế hoạch nó không phù hợp với chúng ta thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể thành công được với Dũng thì sao bởi vì Dũng đã đầu tư theo cái chiến lược đó là lướt sóng và tăng trưởng vậy khi mà Dũng chia sẻ hoặc là Dũng muốn đưa những cái cổ phiếu mình để mình có thể tham gia thì có hai lựa chọn đó là những cổ phiếu tăng trưởng có những cái mẫu hình mà Dũng muốn đạt được tiêu chí của Dũng và những cái cổ phiếu lướt sóng có thể trong vòng một tháng hai tháng đây là những cái lướt sóng ngắn và Dũng cũng dựa trên những cái uh, mẫu hình để Dũng tham gia vào và những cái mẫu hình đó nó phải phù hợp với tính cách con người của Dũng chứ không phải là phù hợp với tính cách con người của vị vị các bạn nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta Dũng có kế hoạch để tìm ra lọc ra những cổ phiếu nằm trong danh sách của mình trước khi mà Dũng tham gia vào thị trường giả sử ở đây à, Dũng ờ, có một cái kế hoạch tham gia vào thị trường với cổ phiếu ờ, trước hết là Dũng chia sẻ cho quý vị các bạn một vài cổ phiếu mà Dũng thấy rằng là nó có thể đáp ứng được tiêu chí của Dũng trong đầu tư ngân hạn đầu tiên là cổ phiếu Techcombank à, Tiên Phong Banh ạ à. đây là một cổ phiếu Tiên Phong Banh à, có lẽ là để phân tích từng cổ phiếu có lẽ chúng ta sẽ không có đủ nhiều thời gian nhưng ít nhất là Dũng đã thấy có những cái điểm nhấn dấu ấn về khối lượng rất lớn và một cái quá trình tích lũy rất đẹp ở đây à, nó cũng đang hình thành một xu hướng đi lên ngắn hạn về cơ bản là như vậy đấy ạ và cái việc mà cổ phiếu đã vượt qua đỉnh 52 tuần và tạo ra một cái nền tích lũy thì kế hoạch của Dũng là đây là cổ phiếu nằm trong danh sách tham gia mua của mình vậy nằm trong danh sách chứ không phải là mua khi mà nằm trong danh sách thì điều gì để chúng ta gọi là kích hoạt cái điểm mua chỉ khi mà cổ phiếu có sự xác nhận cái khối lượng lớn và giá tăng mạnh đây là kế hoạch là kế hoạch tham gia vào thị trường ok chưa và chỉ có điều kiện là xác nhận khi mà cổ phiếu bứt phá khối lượng đi lên lớn trên cái nền tảng tích lũy này thì Dũng tham gia à, cổ phiếu thế giới di động cũng tương tự như vậy à, đây là một cái cổ phiếu Dũng gọi là đầu tư ngắn hạn có thể về xu hướng dài trung dài hạn nó chưa tốt nhưng về xu hướng ngắn hạn thì Dũng cũng đang thấy là nó đang có xuống tích cực bởi vì nó cũng đã có một cái nền tảng tương đối chắc chắn nó cũng đã có rũ bỏ nó cũng đã có siết chặt thì đây là một cái cổ phiếu mà thực tế nếu trong đầu tư ngắn hạn thì Dũng có thể là đưa vào cái danh mục của mình để mình theo dõi và trả hạn hôm nay nó đủ điều kiện thì Dũng bắt đầu tham gia vào à, dù tham gia thì lớn hay nhỏ thì chúng ta cũng cần phải nắm được cái là cái quy mô vốn chúng ta sử dụng trong cái cổ phiếu này như thế nào bởi vì mỗi cổ phiếu thì chúng ta sẽ có sử dụng quy mô vốn khác nhau nên trước khi mà uh, ngoài cái điểm mua ngoài vấn đề là chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta cần phải giải ngân theo quy mô vốn chẳng hạn khi mà cổ phiếu đã vượt qua một cái nền giả sử như cái nền này thì cái việc giải ngân chúng ta lại cần phải có những kế hoạch giải ngân giả sử nếu cổ phiếu mà vượt qua một cái nền tảng và với giá và khối lượng tăng trong chừng 1 đến 3 phần trăm thì Dũng đã có thể giải ngân đến 25 đến 30 phần trăm và trong trường hợp từ 3 đến 5 phần trăm thì Dũng có thể giải ngân hết cái số lượng vốn của mình ở cái giai đoạn đầu tiên ờ, nhớ là giai đoạn đầu tiên bởi vì Ờ, một cổ phiếu thì Dũng có thể giải ngân rất nhiều giai đoạn có thể giai đoạn đầu tiên là 50 phần trăm số tiền mà Dũng muốn giải ngân vào cổ phiếu và giai đoạn tiếp theo có thể là 4 hoặc là 30 phần trăm và giai đoạn cuối cùng giai đoạn giải ngân nốt nên đây là tùy thuộc vào mỗi bạn bạn có kế hoạch giải ngân bao nhiêu à, Dũng có có những cổ phiếu trong cái nhóm ngành ngân hàng chẳng thế thì chúng ta thấy là cổ phiếu Techcombank vậy cổ phiếu Techcombank thì thời điểm này Dũng có tham gia hay không đơn giản là trong trường hợp nếu những điều kiện mà giá tăng khối lượng uh, cũng là tăng tương đối là mạnh nhưng giá thì không tăng đủ lớn thì với những cổ phiếu này tuy rằng nó nằm trong kế hoạch của Dũng những Dũng có thể là tạm thời Dũng không mua đấy là kế hoạch của Dũng ạ đó là những cái chiến lược của Dũng khi mà Dũng thấy là khối lượng nó tăng khá là nhiều đúng không nhưng giá nó không tăng tương ứng thì Dũng có thể tạm thời uh, không mua cổ phiếu này và tìm kiếm cổ phiếu khác Dũng mua vào tuy rằng đây là một cái cổ phiếu Dũng cũng được đưa vào danh mục và có thể sau này dù Dũng không mua nhưng vẫn thể tạo ra một cái quá trình tăng đây là cái cách thức mà Dũng làm chứ không phải là cách thức các bạn làm nên đây là cách mà kế hoạch để khi trước khi giao dịch Dũng có thể tham gia vào thị trường uh, ờ, PV Bank cũng là một cổ phiếu ngân hàng và đây là cổ phiếu Dũng đưa vào một cái kế hoạch của mình bởi vì thứ nhất là với những cái gì mà Dũng biết thì ờ, rõ ràng là cổ phiếu này nó đang hình thành một cái gọi là mô hình vai đầu vai trong cái quá trình nghiên cứu của Dũng đó là nghiên cứu của Dũng đấy ạ nên khi mà cổ phiếu này nó có những cái dấu ấn khối lượng lớn và nó đã có quá trình rũ bỏ đây chúng ta rũ bỏ và việc mà cổ phiếu đang trong một cái quá trình tích lũy như này thì khi kế hoạch của Dũng mua khi nó có sự xác nhận khối lượng lớn và vượt qua đỉnh này đây là cái điều kiện đầu tiên khi mà Dũng có thể có danh sách để Dũng tham gia vào cổ phiếu và cổ phiếu nào nó đủ điều kiện trước thì Dũng mua trước cổ phiếu nào đủ điều kiện sau Dũng mua sau à, các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là thế thì à, ông mua bao nhiêu cổ phiếu đúng không à, mua ừ, yêu cổ phiếu như nào thì thông thường trong cái danh mục đó, nhiều lắm tối đa là 5 cổ phiếu có một số trường hợp thì có thể là 6 hoặc 7 cổ phiếu nhưng chỉ trong một hai ngày là Dũng sẽ cơ cấu quay trở lại 5 cổ phiếu thậm chí là 4 hoặc 3 cổ phiếu để à, làm sao tối ưu cái danh mục của mình tốt nhất đơn giản như thế vậy và một cái cổ phiếu tiếp theo đó là DHC ờ, cổ phiếu DHC là một cổ phiếu mà à, quan sát của Dũng thì Dũng thấy là cái đây là một cái khối lượng rất lớn khi mà cổ cổ phiếu mà khối lượng rất lớn vượt qua một cái cái đỉnh này đúng không ạ vượt qua cái đỉnh này thì đây là một cái điểm nhấn, nhấn dấu ấn mà Dũng phải đưa vào danh mục của mình vậy khi là đưa danh mục thôi chứ không phải là tham gia mua vậy khi nào Dũng có thể tham gia mua bởi vì khi mà cổ phiếu mà sau khi nó tích lũy ở vùng này hôm nay nó bị rũ bỏ đúng không ạ rũ bỏ thì khi nó rũ bỏ thì Dũng không tham gia mua nữa chỉ khi nó tích lũy ở trên vùng này nó có sự xác nhận đi lên mới tham gia mua chỉ khi nó tích lũy xác nhận đi lên mới mua vậy nếu các nhà đầu tư chúng ta thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm hoặc là ờ, không nắm rõ được cái phương pháp này của Dũng các bạn mua trước hoặc là các bạn mua các bạn gặp khó khăn thì các bạn bảo là cái hệ thống này nó có vấn đề hoặc là cái hệ thống này nó không phù hợp với quý vị bạn bởi vì bạn không nắm rõ được các điều kiện mà Dũng đưa ra đây nó chỉ là điều kiện để theo dõi thôi còn cái điều kiện mà đủ khi mà cổ phiếu lên đó là có quá trình xác nhận trước khi nó có thể bước vào một xu mới chỉ khi nó vượt qua cái đỉnh này cái đỉnh cũ của nó với khối lượng lớn thì Dũng mới tham gia còn không thì Dũng vẫn tiếp tục đứng ngoài và tiếp tục quan sát cổ phiếu hoặc là một cổ phiếu nữa đó là PHR đúng không PHR một cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó cũng đã vượt qua cái đỉnh những cái quá trình rũ bỏ này nó không đảm bảo cho cái việc mà cổ phiếu có thể đi lên nữa hay không hoặc là cái quá trình nó vẫn tiếp tục dao động lớn như này cũng Dũng không thể biết được cái quá trình nó lên nữa hay không bởi vì đây nó chỉ là điều kiện cần thôi và khi mà cổ phiếu mà nó đang dao động với biên độ lớn thì có lẽ là đây nó chỉ là một cổ phiếu Dũng tiếp tục quan sát đến khi nào biên độ nó thu hẹp lại nó có sự xác nhận vượt qua những cái đỉnh này, này. Đấy, đỉnh này hoặc đây đỉnh này thì lúc đấy Dũng mới mua vào với khối lượng lớn đây là cái điều kiện quyên quyết chẳng hạn ở đây trong trường hợp như này với một cổ phiếu này ở đoạn trước thì đây là một cái quá trình mà Dũng đưa vào danh mục và khi cái cổ phiếu này có cái điểm nhấn khối lượng lớn ở trong đoạn này Dũng mới mua à, tại sao lại không mua điểm này mà phải mua điểm này bởi vì mua những điểm này nó có sự dao động rất lớn khi mà cổ phiếu nó có sự dao động lớn và nó không nằm trong một cái tiêu chí về mẫu hình thì Dũng uh, của Dũng thôi ạ không phải là của các bạn đâu ạ nên Dũng sẽ sẽ không mua nên trong trường hợp mà chúng ta đọc những cuốn sách của Mac Mini, William Monell, Davat, ờ, Lee hoặc là rất nhiều sách khác mà các bạn thấy rằng là luôn luôn có những cái mẫu hình có thể độ tin cậy có thể các bạn bảo là nó tin cậy ở Mỹ không tin cậy ở Việt Nam nhưng trong 10 năm nghiên cứu và và ứng dụng thì Dũng thấy là thực sự nó phù hợp tất cả những mô hình đấy dù là Mỹ hay là Nhật Bản hay là Trung Quốc hay là bất cứ nước nào nó cũng rất phù hợp quan trọng là bạn không biết đọc thôi ạ rất nhiều người không biết đọc cái mẫu hình không biết đọc bộ biểu đồ nên khi kết luận những cái biểu đồ này hay mẫu hình nó bị sai và bạn thêm một cái điều kiện nữa để các bạn biết là vì sao các bạn khi các bạn thấy nó sai và các bạn kết luận nó nó sai luôn thì điều kiện thứ hai hay chúng ta gọi là bí quyết thứ hai đây là một bí quyết cực kỳ quan trọng có lẽ là quan trọng nhất trong cái việc mà đầu tư của mỗi chúng ta đó là các bạn cần phải à, biết lập kế hoạch là giảm thiểu rủi ro cũng như là kế hoạch để chúng ta bán cổ phiếu à, bởi vì sao chúng ta lại cần phải có một cái kế hoạch giảm thiểu rủi ro vì trong một trận bóng đá thì các bạn biết rằng là việc mà phòng thủ nó sẽ là cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta tấn công ạ bởi vì nếu chúng ta tấn công mà chúng ta không phòng thủ được thì chúng ta có thể thủng lưới ngay tức khắc mà trong đầu tư chứng khoán thì theo Dũng biết thì kể cả ngài à, Warren Buffett thì ông cũng nói là ờ, để ông thành công thì ông có ba nguyên tắc nguyên tắc thứ một là bảo toàn vốn nguyên tắc số 2 là bảo toàn vốn và nguyên tắc số 3 là nhớ lại nguyên tắc số 1 thế thì cái chiến lược của Warren Buffett thì ông cũng sử dụng chiến lược như vậy nếu một cái cổ phiếu mà nó không nằm trong các tiêu chí của ông khi ông mua thì có thể là ông sẽ cắt lót ngay có thể các bạn không biết bởi vì ông mua quá nhiều cổ phiếu và ông không công bố tất cả những cổ phiếu mà ông cắt lót để cho quý vị các bạn biết nên chính vì vậy thì bạn chỉ nhìn thấy bức tranh nó quá tuyệt vời quá đẹp thôi ạ bởi vì trên báo chí trên sách vở trên mọi thứ bao giờ họ cũng nói là những cái bức tranh màu hồng những cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ nên đây là những cái mà chúng ta có thể không biết được nên ở đây các bạn thấy rằng là cái chiến lược bảo toàn vốn hay chúng chúng ta là chiến lược uh, cắt lót khi mà chúng ta giảm thiểu rủi ro bởi vì nhà, nhà đầu tư xuất sắc đến bao nhiêu thì khả năng thành công của họ cũng chỉ là 6 đến 70 phần trăm đấy ạ các bạn biết là khả năng thành công của những nhà đầu tư xuất sắc đến bao nhiêu họ cũng chỉ 6 đến 70 phần trăm bạn nghĩ là Warren Buffett cứ mua trung bình giá giảm thì ông sẽ thành công đúng không ạ chắc chắn là không đúng đâu ạ bởi vì cái việc mà họ không đưa nói ra các cổ phiếu của họ mà các bạn thấy rằng là trong đầu tư đặc biệt là tổng tương trưởng nếu các bạn đọc những cuốn như là ờ, phù thủy sàn chứng khoán hoặc đọc cuốn sách của Mac Mini của Will Monell của rất nhiều đầu tư khác thì họ cũng chỉ đúng khoảng 5 đến 60 phần trăm nên khi mà Dũng chia sẻ thì có một số các bạn thấy là một vài cổ phiếu nó không đáp ứng được tiêu chí thì chúng ta thấy rằng là ờ, sao nó lại không đúng sao nó lại không có sự tuyệt vời như vậy bởi vì chúng ta thứ nhất là chúng ta mua sai điểm cái thứ hai nữa là trong thị trường thì nó vẫn có những mức rủi ro nhất định nên việc mà đầu tư thì chúng ta cần phải biết được khi nào chúng ta cần phải giảm thiểu rủi ro hay chúng ta phải phải bảo toàn vốn hay là cắt lót khi mà cổ phiếu nó không đáp ứng được tiêu chí của một chúng ta Thế có một câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta cắt lót bao nhiêu và khi nào chúng ta cắt lót và làm sao để chúng ta mua cổ phiếu mà cái khả năng cắt lót chúng ta sẽ là thấp nhất không bị ảnh hưởng quá lớn vậy chúng ta biết rằng là việc mà trong bóng đá thì có, đầu tiên chúng ta gọi là phòng thủ vậy phòng thủ như nào cho nó chính xác thì ở đây Dũng sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn đó là cách phòng thủ đầu tiên chúng ta thấy là cái một xu hướng đi lên thì cái việc mà chúng ta phòng thủ đúng không phòng thủ trong một xu hướng đi lên thường thì cổ phiếu đi lên nó sẽ đi lên tiếp nên trong quá trình điều chỉnh thì khả năng nó điều chỉnh hoặc là khả năng nó bị mất cân bằng nó bị rơi xuống đây là những khả năng một là rất thấp nếu trong trường hợp nó có bị mất cân bằng nó rơi xuống tí khả năng nó giảm sâu cũng là rất là là hãn hữu bởi vì chúng ta biết rằng phía dưới là một cái đội ngũ phòng thủ ở đây rất chắc chắn đúng không ạ bởi vì chúng ta biết rằng là trong một xu đi lên khi một một cổ phiếu đã tạo ra một cái nền chắc chắn thì đây chính là cái hàng phòng thủ của cổ phiếu và việc cổ phiếu bắt đầu xác nhận đi lên thì những cái hàng phòng thủ này nó sẽ giúp cho cổ phiếu này khả năng bị xuyên qua hay khả năng bị giảm hay khả năng bị rủi ro của chúng ta rất là lớn nên chính vì vậy thì việc mà cắt lót thì ở trong chiến lược của Dũng thì Dũng sẽ chia làm 3 đợt cắt lót chẳng trừ 4% Dũng cắt lót khoảng 30% 6% Dũng tiếp tục cắt lót 30% nữa và khi mà cổ phiếu 8% thì Dũng sẽ thoát ra khỏi cổ phiếu đây là chiến lược mà Dũng đã áp dụng và sử dụng rất là lâu nay và khi mà áp dụng chiến lược này thì bạn thấy rằng là chúng ta thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta luôn luôn giảm thiểu rủi ro của chúng ta khoảng một nút 6 đến 7 phần trăm khoảng 6 đến 7%. Trong khi đó nếu cổ phiếu của chúng ta có thể lên đến 15 20% thậm chí là nhiều hơn nữa. Vậy nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta cắt lót khoảng 6% thì việc mà cổ phiếu chúng ta lãi khoảng 20% thì rõ ràng là trong năm cổ phiếu nếu chúng ta có lỗ ba cổ phiếu đi chơi chăng nữa chúng ta hai lãi hai cổ phiếu thì chúng ta vẫn có thể à, vẫn lãi một cái tỷ lệ rất là cao đúng không ạ tức là một cái tỷ lệ thua lỗ của chúng ta là 60 phần trăm đúng không 60 phần trăm thì chúng ta vẫn có thể lãi là rất cao vậy các bạn biết rằng là trong đầu tư việc mà chúng ta mua đúng điểm đây chúng ta gọi là mua đúng điểm thì khả năng bị phá vỡ như vùng hỗ trợ này hay chính là gọi là phòng phòng thủ này sẽ là cực kỳ quan trọng bởi vì khả năng phá vỡ này rất là thấp nếu mà chúng ta dựa trên một cái những nền tảng chắc chắn trên cái xuống đi lên cổ phiếu nên việc mà các bạn biết rằng là trước khi mà chúng ta muốn cắt lót thành công thì chúng ta cần phải mua thành công cần phải mua đúng cái điểm chứ không phải chúng ta đang mua trong quá trình à, gọi là trung bình giá xuống thì có thể là các bạn sẽ bị thua lỗ đến 5 đến 10 phần trăm thậm chí là 20 30 phần trăm đây là những cái chiến lược mà các bạn thấy rằng là khi các bạn mua ở đây cái khả năng cắt lót chúng ta sẽ là rất là thấp và thứ nhất là chúng ta thấy là cổ phiếu chúng ta rất khó để xuyên thủng xuyên thủng xuyên thủng qua những vùng hỗ trợ mạnh này đây là những trường hợp mà chúng ta cần phải nắm rõ vậy kế hoạch mua đúng không kế hoạch mua là cái vị xác nhận khi mà cổ phiếu vượt qua cái đỉnh trên cái nền tảng tảng giá như thế này vậy nếu kế hoạch bán là khi mà cổ phiếu bị thủng đây hoặc là khi những cái mẫu hình này này những cái nền tảng như này cổ phiếu chỉ tăng khoảng 15 đến 20 phần trăm thôi thì tại sao chúng ta lại phải để dài hạn tại sao chúng ta lại cần phải để dài hạn với cổ phiếu này bởi vì nó là một chiến lược đầu tư lướt sóng trong cái giai đoạn này nó không phải là một chiến lược đầu tư dài hạn với những cái tiêu chí mà Dũng theo dõi trong rất nhiều năm qua thì những cổ phiếu này nó chưa chưa thể đi lên dài hạn được nên đây là những lý do chúng ta cần lưu ý và các bạn biết rằng là trong rất nhiều cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là ờ, khi mà thị, thị trường bắt đầu tăng đây là những cái điểm mua và Dũng thấy rằng nó sẽ có độ an toàn rất là cao chẳng hạn như thế đây là cái điểm mua có độ an toàn rất cao bởi vì trước đó nó đã có một cái dấu ấn về khối lượng lớn trước khi nó tạo ra một cái vùng gọi là siết chặt vậy khi nó quá trình siết chặt này với những cái dấu ấn khối lượng lớn nó thể hiện cho chúng ta là dòng tiền lớn tham gia vào và khi dòng tiền lớn tham gia vào trên cái nền tích lũy này thì việc bạn mua ở đây đây là một cái điểm mua duy nhất trong một cái nền giá như này thì lúc này bạn thấy sẽ mang tính chất là cái việc mà khả năng rủi ro trên cái nền giá này sẽ thấp bạn có thể mua ở đây hoặc là mua ở phía trên này bởi vì khi mà nó có cái điểm mua này trên cái nền giá này và chúng ta thấy là cổ phiếu có thể vi phạm trên cái thợ cái nền tảng chúng ta gọi là lỗ khi mà ba bốn phần trăm chúng ta cắt lốt 30 phần trăm thì nó sẽ làm cho chúng ta cái độ an toàn cao hơn rất nhiều thay vì các bạn mua ở những cái vùng mà bạn không biết khi nào cổ phiếu lên thứ nhất là cổ phiếu sẽ tăng ngay cái thứ hai là bạn không phải mất quá nhiều cái cái cái công sức tiền của để chúng ta đợi cổ phiếu quá là, là lâu đúng không ạ càng ở lâu trên thị trường thì rủi ro càng lớn tiếp theo đó là những cái vùng nền tảng là giá này tích lũy khá là chắc chắn nên khả năng bị thua lỗ với chúng ta là thấp chẳng hạn ở đây các bạn sẽ thấy là đây là một cái mẫu hình nền giá nếu trong trường hợp các bạn mua ở đây với khối lượng lớn thì trong trường hợp xấu nhất cổ phiếu của bạn nó có về đây thì khả năng thua lỗ của bạn cũng chỉ khoảng 5 phần trăm 6 phần trăm đấy ạ và trong quá trình mà lỗ 5 6 phần trăm thì các bạn có thể là cắt sau đó các bạn có thể mua lại ở đây nhưng trong một số trường hợp thì uh, Dũng có thể sẽ có thể là không mua ở vùng này bởi vì có một số lý do là đó hoặc là cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể quan sát xem là chúng ta có thể mua thêm một cái vị thế ở đây không bởi vì cái khối lượng ở đây nó khá là lớn đúng không ạ khi mà khối lượng khá lớn thì cái vị thế của chúng ta à, liệu nó có tăng hay không thì ở đây nó sẽ có hai cái trường hợp trường hợp thứ nhất là chúng ta đã mua ở đây và chúng ta có thể mua thêm một cái vị thế khi mà cổ phiếu xác nhận một khối lượng lớn tăng rất mạnh ở vị thế này đây chúng ta gọi là một cái vị thế tiếp theo ở phía dưới này chúng ta thấy là có một nền giá chắc chắn khi mà trong trường hợp chúng ta mua thì khả năng bị thua lỗ ở đây sẽ giảm thấp hơn rất nhiều câu hỏi đặt ra là sao chúng ta không mua ở đây hay không mua ở đây vì nó rẻ hơn thứ nhất là chúng ta nếu chúng ta học về một một cái nền tảng mẫu hình nào đó thì chúng ta hiểu là mua ở những vùng này thì cổ phiếu nó vẫn chưa ổn định khi mà chưa ổn định thì cổ phiếu sẽ không lên được và chúng ta thấy rằng có thể nó sẽ bị giảm tiếp còn mua ở những vùng này thì chúng ta thấy là nó đã tạo ra những cái nền giá bắt đầu ổn định thì khả năng thua lỗ của chúng ta sẽ là thấp hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta mua không ở nền giá ổn định đây là một trong những cái ví dụ cụ thể điển hình để các bạn biết rằng là việc đầu tư chứng khoán để chúng ta giúp chúng ta thành công không phải là chúng ta cứ mua theo cảm tính không phải bất cứ lúc nào chúng ta mua không phải chúng ta mua vì giá nó rẻ mà chúng ta cần phải mua lựa chọn những nền lúc mà nền giá nó ổn định nền giá ổn định nó là những cái mẫu hình mà trên thị trường nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và trong quá trình nghiên cứu cũng như là học hỏi từ những bậc thầy thì Dũng thấy là khoảng 20 những mẫu hình luôn luôn diễn ra lặp đi lặp lại trên thị trường và một số các bạn khi mà tham gia những cái chương trình như khóa của Dũng thì các bạn biết rằng là những cái mẫu hình đó gần như hết chu kỳ này đến chu kỳ khác nó vẫn cứ tiếp tục lặp tiếp tục lặp và chúng ta cần kiên nhẫn đợi để chúng ta có những cái gì kế hoạch chúng ta phải có kế hoạch bởi vì những kế hoạch đó sẽ giúp cho chúng ta thời điểm nào chúng ta hành động có kế hoạch để giúp chúng ta thời điểm nào chúng ta cần phải bán ra có kế hoạch để giúp cho chúng ta thời điểm nào chúng ta có thể là bảo toàn vốn và tất cả những kế hoạch đó giúp cho chúng ta đầu óc minh mẫn hơn giúp chúng ta thấy là cái năng lượng chúng ta được bảo toàn hơn giúp cho chúng ta thấy là thật thoải mái hơn trên thị trường và đặc biệt là giúp chúng ta bình an hơn và cái, cái cuối cùng nữa là giúp chúng ta có một cái mức lợi nhuận cao rủi ro thấp và đó là bí quyết hai bí quyết để giúp các nhà đầu tư chứng khoán thành công và khi bạn xem tất cả những video của Dũng xem một chuỗi video này thì bạn sẽ thấy rằng là mỗi video nó sẽ giúp bạn mỗi một ngày bạn tăng thêm một chút kiến thức và mỗi một ngày bạn có thêm rất nhiều kiến thức tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục lên và sau một thời gian ngắn thì bạn sẽ thấy là bạn củng cố lên rất nhiều niềm tin của mình bạn củng cố lên cái kỹ năng của mình bạn củng cố lên cái phương pháp của mình bạn củng củng cố lên chiến lược đầu tư của mình và đây chính là những cái gốc rễ đây là những cái phần quan trọng nhất để giúp các bạn từ một người nhà đầu tư nhỏ bé trở thành những nhà đầu tư thành công những nhà tư quyền xuất và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay nếu các bạn thực sự ở ờ, thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Dũng và nhấn chuông để ngày mai Dũng lại tiếp tục phát những video tuyệt vời nhất và Dũng tin chắc rằng những video đó sẽ giúp bạn sẽ trở thành những nhà đầu tư bậc thầy trong đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.